Giá 51.000 ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai. Tiếp theo là miền Trung Tây Nguyên giá 53.000 ghi nhận tại Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận. Giá 52.000 ghi nhận tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận. Còn tại miền Nam thì cái giá 54.000 ghi nhận tại Long An, Đồng Tháp và Bến Tre. Giá thấp nhất là 51.000 ghi nhận tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Cho đây là giá heo hơi cập nhật ngày 7 tháng 2 cho bà con tạm biệt bà con kính chúc bà con sức khỏe an lành hẹn gặp lại trong clip sau nha